Dạ, con Bạch Sư, con à, xin đọc câu hỏi à, thứ nhất từ hành giả thăm ạ. Dạ, con Bạch Sư ạ, Sư cho con hỏi người làm việc ác biết đó là ác thì có đi kèm trí tuệ không ạ? Quả báo sẽ như thế nào đối với người làm ác mà không biết mình làm ác ạ? Biết người làm ác mà biết mình làm ác thì là cái lúc mà làm ác ấy là nó không có trí tuệ nhưng mà sau đó mình nhận ra cái việc đó là ác thì uh, thì uh, cái lúc mình nhận ra cái việc đó là ác là trí tuệ còn cái lúc mà mình uh, cái cái sát na cái tâm mà nó nó khởi lên cái tâm bất thiện thì mình mới làm việc ác thì cái tâm uh, bất thiện đó không có trí còn cái tâm nó nhận ra cái cái việc đó là ác thì là người có trí tuệ vậy cho nên là giống như một cái người có nỗi rồi sau đó vị đó sám hối tức là vị đó nhận biết là đây là nỗi nợ khi đó sám hối cho nên là cái tội lỗi đó nó sẽ được ngăn ngừa trong tương lai thì những cái tâm bất thiện đó nó sẽ nó sẽ yếu đi còn một cái người làm ác mà không biết mình làm ác thì cái người đấy sẽ không có cái sự uh, sám hối không có cái sự uh, hổ thẹn ghê sợ không có tàm quý thì cái tội ác ấy nó tăng lên nó tăng lên ví dụ như là vị đó làm ác xong vị đó ừ, lại vui mừng thích thú với việc ác đó cho nên cái ác nghiệp nó mạnh hơn nên là người ở mà làm ác mà không biết mình làm ác thì bị ờ, quả báo lớn nặng tức là rơi vào cái đoạn xứ cái đau khổ lâu dài hơn còn người làm ác biết mình làm ác ờ, thì ờ, cái người đó sẽ sẽ có thể tránh được những việc ác đó trong tương lai và những cái nghiệp ác đó nó sẽ nhẹ hơn nó nhẹ hơn là cái người ác mà không biết mình ác là con Bạch Sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ, con Bạch Sư ạ, thế nào là thời chánh Pháp ạ, thế nào là thời mạt Pháp ạ? Thời chánh Pháp à, và thời mạt Pháp là thời chánh Pháp ở đây là muốn chỉ cho là cái thời mà à, giáo Pháp chưa bị hỗn loạn. Tức là những cái thời đấy mà à, những cái tà Pháp chưa sinh khởi ở trên đời. Như là những cái thời đấy Ờ, những cái lời dạy của Đức Phật à, vẫn còn được truyền đạt lại một cách đúng đắn nghiêm túc và những cái người đệ tử các cái thế hệ đời sau của Đức Phật các đệ tử của Đức Phật vẫn thực hành cái giáo pháp đó đúng như những cái lời Đức Phật dạy và vẫn chứng ngộ chứng đạt chứng đắc được những cái pháp ờ, tượng nhân tức là có những cái pháp học à, vẫn chưa bị à, xáo trộn chưa bị pha tạp pháp hành vẫn chưa bị hỗn loạn pha tạp và những cái pháp thành tựu nó vẫn còn thành tựu được như thời đức phật thì đấy được gọi là thời chánh pháp nên là có ờ, một cái bài kinh mà khi mà ờ, à, tôn giả an an xin cho ờ, người nữ xuất gia thì đức phật có nói rằng là cái đời chánh pháp của ta đáng lẽ nó tồn tại được một ngàn năm nhưng mà vì người nữ vào xuất gia cho nên là chánh pháp nó sẽ chỉ còn lại được 500 năm ý muốn nói rằng là 500 năm đầu thì chánh pháp chưa hỗn loạn những cái tà pháp nó chưa sinh khởi Ờ, nếu như mà không cho người nữ xuất gia thì chánh pháp đó sẽ tồn tại được một nghìn năm thì những người nữ vào người ta làm mà ờ, ờ, hư giáo pháp nhiều hơn và làm cho ơ chánh pháp bị giảm bớt đi thì căn cứ vào đấy thì có thể nói rằng là 500 năm đầu thì giáo pháp còn rất là thanh tịnh và sau đó thì dần dần những cái những cái người cũng là những cái người tu mà người ta chế ra những cái những cái pháp môn theo tư tưởng của người ta là người ta cũng vào tu tập này người ta lại à, thấy cái đời sống tu nó nghiêm mặt quá người ta chế định ra những cái pháp môn nó giản tiện hơn đơn giản hơn bỏ bớt những cái giới luật à, nhỏ đi rồi sau đó người ta chế ra những cái pháp môn mà à, sai trái không còn đúng với những cái pháp của Phật nữa thì lúc đấy bắt đầu chánh pháp bắt đầu dần dần bị mai một tức là bị dần dần bị mất đi bởi vì cái pháp học nó cũng bị sai trái đi thì cái sự thực hành nó cũng bị sai đi và cái sự chứng đạt cái sự uh, cái sự thành tựu nó cũng không còn như thời chánh pháp nữa vậy cho nên là dần dần về sau này người ta à, không còn ờ, học đúng cái kinh của đức phật không còn hành theo đúng lời đức phật cho nên người ta không chứng đắc được những đạo quả như thời đức phật nữa thì đấy được gọi là thời mạt pháp là cứ dần dần những cái chánh pháp nó càng ngày nó càng mai một đi à, càng biến mất đi dần dần cái pháp thành tựu biến mất trước rồi sau đó cái pháp hành sẽ biến mất sau về sau đó thì đến cái pháp học biến mất nữa rồi sau đó thì người ta sẽ còn lại cái hình tướng thôi về sau rồi dần dần thì cái gì nó theo quy luật vô thường thì nó phải biến hoại hết vì giáo pháp tồn tại chỉ có thời gian nào đấy thôi rồi đến lúc cũng mất hết rồi sau đó sẽ có những vị phật khác ra đời lại thuyết giảng lại chánh pháp nên đó là cái chuyện bình thường Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả tham ma. Dạ, con thưa sư, thế nào là đạo Phật hưng thịnh, thế nào đạo Phật huy suy tàn? đạo Phật ở Việt Nam đang hưng thịnh hay là suy tàn ạ? Đạo Phật hưng thịnh với đạo Phật suy tàn. À, đạo Phật mà hưng thịnh ở đây thì là không phải cái người ta thường thường bây giờ thời bây giờ người ta cứ nghĩ rằng ở đâu có những cái ngôi chùa lớn ở đâu có đông đảo những cái người phật tử à, đến cúng dường lớn xây dựng lớn cái cảnh chùa đẹp mà người ta nhìn vào đấy người ta cho là hưng thịnh đấy là một cái sự à, ảo tưởng một cái sự à, mê lầm nhá cái à, đạo Phật hưng thịnh khi nào mà còn có những người thực hành giáo pháp và chứng đắc những cái giáo pháp của Đức Phật ví dụ như là thời Đức Phật thì uh, những cái người tu hành chứng đắc các đạo quả khi nào mà các cái đạo quả thánh nhân còn xuất hiện ở trên thế gian thì lúc đấy mới gọi là đạo Phật hưng thịnh vậy thì uh, cứ những ờ, nơi nào mà có cái sự thực hành pháp thì lúc đấy sẽ ờ, nơi nào còn có cái sự thực hành theo bát chánh đạo uh, thực hành các cái pháp thiền chỉ quán ấy thì đó được gọi là đạo Phật hưng thịnh thì lúc đó nó còn hưng thịnh còn có những cái nơi nào mà không còn thực hành pháp nhưng có những cái nơi à, bây giờ thì à, chỉ có pháp học mà không có pháp hành thì đấy cũng à, là một cái dấu hiệu của đạo Phật bắt đầu suy suy suy dần dần tức là có những cái nơi chỉ có đề cao pháp học mà người ta không đề cao pháp mạch cho nên người ta không còn những cái sự chứng đắc các đạo quả cho nên là một cái người người ta có học bao nhiêu nhưng cái phiền não nó vẫn tiềm ẩn ở trong đấy và lúc nào đó nó sẽ bộc phát lên người ta sẽ làm những cái điều xấu xa và khiến cho một cái người đọa lạc vậy chỉ khi nào còn có những người giác ngộ còn có những người giải thoát còn có những người thực hành pháp còn có những người học theo đúng chánh pháp thậm chí mà có những cái uh, trường Phật học rồi còn không chú trọng học cái kinh điển nguyên ở ờ, cái giáo pháp của đức phật mà chú trọng học những cái pháp thế gian đấy đúng là một cái suy tàn dần dần hay thậm chí là có những cái nơi còn cái hình tướng của ờ, của giáo pháp mà không còn ờ, không còn cái cốt lõi ở giáo pháp nữa ví dụ như là vẫn còn hình tướng là ngôi chùa vẫn có tượng phật à, nhưng mà không có sự thực học pháp và thực hành pháp mà chỉ còn những cái sự tín ngưỡng lễ bái như là những cái nơi thờ đền đình miếu mạo như cửa chùa giống như là một cái ngôi đền đình thì đấy cũng là một cái sự suy tàn và thậm chí đến một lúc nào đó à, ngay cả những cái hình tướng đó cũng mất đi ờ, thậm chí đến những người xuất gia cũng không còn nữa rồi dần dần đến những cái ngôi chùa ờ, thờ Phật cũng không còn cái hình tướng Phật không còn cái lời giáo pháp không còn nữa thì đấy là một cái sự suy tàn à, nữa thì à, vậy thì à, cái sự suy tàn nó có nhiều cái mức độ như vậy à, cái thời hưng thịnh là cái thời mà còn có sự còn có những người tu tập à, giác ngộ và giải thoát khổ đau à, ờ, còn giáo pháp còn được thực hành hoặc là giáo pháp còn được thuyết giảng à, thì đấy được gọi là cái giáo pháp còn hưng thịnh còn ở một cái nơi nào đó à, mà không giáo pháp không còn được thuyết giảng không còn được thực hành và không còn sự chứng ngộ nữa thì đấy được gọi là cái sự suy tàn đấy là sự uh, suy tàn với hưng thịnh còn uh, nói về phật giáo việt nam là hưng thịnh hay suy tàn phật giáo việt nam thì uh, không biết là uh, hưng hưng thịnh như mà hưng thịnh uh, giống như là cái thời uh, thời đại lý trần thì được gọi là phật giáo hưng thịnh uh, nhất nếu mà học về lịch sử phật giáo bởi vì cái thời đấy đa số các cái à, các cái sự tu tập đều là à, sự hành thiền ví dụ như thời đấy thời lý trần tất cả các vị vua thời lý đều là những vị thiền sư các thời trần cũng vậy các cái vị vua thời đầu đều là những vị thiền sư và các cái vị tăng các vị tỳ kheo thời đấy đều là những cái vị à, thực hành các cái pháp thiền thì nhiều hơn à, không biết là à, tu tập những pháp thiền gì nhưng thời nào còn có cái sự thực hành pháp tức là còn có sự thực hành giới định tuệ thì cái thời đấy là Phật pháp hương thích còn cái thời nào mà bỏ cái pháp hành đi rồi thì chỉ còn lại pháp học thôi thì là bắt đầu Phật giáo cũng đã suy đi một một một bước đến khi nào người ta bỏ luôn cả pháp học nữa mà chỉ còn lại tín ngưỡng thôi thì đã suy thêm một phần nữa ngày nào người ta bỏ luôn cả cái hình tướng nữa và không còn gì nữa thì lúc đấy được gọi là diệt diệt mất à, không còn gì thì cái sự suy tàn nó cứ dần dần như vậy ờ, cái gì nó có thịnh thì nó có suy nó không có cái gì nó thịnh mãi được cho nên mình thấy cái sự suy thịnh thì mình cũng thấy nó bình thường là dạ, con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Là dạ, con thưa sư, thế nào là tránh tín, thế nào là mê tín? Tại sao Phật tử Việt Nam phần nhiều lại mê tín ạ? Tránh tín tức là một cái người mà tin đúng ờ, tin đúng cái giáo pháp của Đức Phật thì gọi là tránh tín. Ví dụ như là một cái người người ta tin vào nhân quả nghiệp báo là tránh tín. Người ta tin rằng làm việc ác thì sẽ chịu cái quả khổ đau, làm cái việc lành thì được hưởng cái phước lành an vui Ờ, người người ta tin vào những cái hành động đấy thì đó là chân chánh vì đó là sự thật vì đức phật đã giảng dạy như vậy còn có những người, người mê tín là người ta lại tin vào những cái hành động như là cầu xin à, lễ bái ví dụ như là người ta à, nghĩ rằng là phải xem ngày giờ tốt xấu mình làm cái việc gì đó vào cái ngày tốt thì mình sẽ gặp điều tốt ngày ngày làm cái việc gì đó vào cái ngày giờ tốt xấu tuổi tác tốt xấu thì mình sẽ gặp cái điều xấu thì đấy là mê tín thì uh, mê tín là người ta tin vào những cái điều nó không có thật uh, nó sai trái người ta nghĩ rằng mọi cái sự uh, phước lành này là do cầu xin là có người ban cho thì thực ra thì đâu có ai ban cho phước lành đâu vì mình tạo ra phước lành thì để người tin là mình tạo ra phước cho nên người ta tạo phước thì người ta có phước còn những người cứ mong cầu phước thì người ta cứ cầu xin hoài hoài mà cũng chẳng được gì cả thì đấy được gọi là mê tín mê tín là người ta tin vào những cái điều sai lầm người ta tin là người chết rồi sẽ có những cái năng lực cao siêu cho nên là người ta cứ khấn bái người ta lễ những cái này cái kia cho người chết người ta nghĩ người chết ờ, cũng giống như người sống thì đấy nó gọi là mê tín còn những người có cái sự hiểu biết về nhân quả nghiệp bái luân hồi sinh tử chết rồi phải đi đầu thai đi luân hồi tái sinh tùy theo cái nghiệp thiện ác của mình thì đấy được gọi là tránh tín người có trí tuệ được gọi là người tránh tín còn những người ờ, tà kiến si mê được gọi là người mê tín còn ờ, cái hỏi là tại sao mà người Việt Nam mình lại mê tín nhiều thì đúng là ờ, người Việt Nam mình nhờ mê tín nhiều là do là do các chùa không giảng dạy Phật pháp cho các Phật tử bởi vì cái thực ra thì các tất cả các nàng quê ở Việt Nam đều có những ngôi chùa chùa nào ở nàng quê nào cũng có những ngôi chùa nhưng mà có nhiều cái ngôi chùa không có những cái vị uh, tu hành sống ở đấy cho nên là người dân uh, có những cái người tín đồ thì đông nhưng mà những cái người trí thức người hiểu về giáo pháp thì ít người ta chỉ sống theo cái cái quan niệm dân gian phong tục theo cái tập quán ở địa phương từ ngàn xưa đến nay hay là người ta tin vào những cái ờ, những cái tà pháp ở thế gian nó quen đi rồi à, hoặc là có những cái ngôi chùa thì có những cái vị trụ trì nhưng lại không có phát triển cái giáo pháp tức là không hoàng dương cái giáo pháp không thuyết giảng giáo pháp mà lại sẵn sàng phục vụ những cái nhu cầu tín ngưỡng ở thế gian ví dụ như cái vị đấy người thế gian người ta muốn cầu xin xem giờ xem ngày xem tướng số ờ, thì các vị lại làm những cái việc đó để phục vụ cái cái tín ngưỡng đó thì chính là cái sự uh, phục vụ cái tín ngưỡng đó quá nhiệt tình cho nên là cái người dân gian người ta lại càng không hiểu ra được cái cái giáo pháp chân chánh nữa thì đó cũng là một cái nguyên nhân nữa khiến cho cái người phật tử việt nam người ta mê tín nhiều ờ, nếu như bây giờ ờ, tất cả à, những cái những ngôi chùa ấy đều có những cái đạo tràng có những sự thuyết giảng về giáo pháp để cho những cái người mê người ta ngộ nhận ra cái mê của mình và ờ, người ta hiểu ra các cái sự thật thì ở đâu cũng vậy giáo pháp thì nó phải mưa nâu thì mới thấm dần ờ, giáo pháp thì cũng phải dần dần thì người ta sẽ ngộ ra có thể cái đời này có nhiều người người ta già cả quá rồi người ta không ngộ ra được nữa thì con cháu họ ấy, nó được nghe Phật pháp thì dần dần nó lớn lên nó cũng ngộ ra sự thật nên là một cái, cái người ờ, nào mà muốn giáo hóa muốn làm cho cái người đời người ta bớt mê tín thì có tránh tín thì là cái tư duy của những cái người xuất gia tu hành ở nơi đấy là phải có cái sự thay đổi đó là mình ờ, phải giảm bớt cái phục vụ tín ngưỡng đi mình phải tăng cường cái sự giảng dạy Phật pháp lên à, thì dần dần cái mê tín nó mới bớt đi thì cái người hiểu ra những cái điều chân chánh này dần dần nó mới lan tỏa rộng ra được Dạ, con Bạch Sư ạ. Con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ, con Bạch Sư, thưa Sư, người tín đồ tại gia có thể theo nhiều tôn giáo một lúc được không ạ? Người tín đồ tại gia theo nhiều tôn giáo một lúc theo nhiều tôn giáo tức là hiệu như bây giờ mà Việt Nam mình ờ, có đạo Phật đạo Tin lành đạo Thiên Chúa đạo hồi đạo này đạo kia đấy có nhiều tôn giáo khác nhau theo nhiều tôn giáo thì cũng tốt mà cũng không tốt à, theo nhiều tôn giáo đấy là trong cái lúc mình đang đi tầm sư học đạo mình ờ, đang muốn đi tìm xem có cái con đường nào chân chánh ấy xong là mình đến đấy mình thực hành một thời gian rồi mình phải nhận ra được cái tránh cái tà cái gì nên theo và cái gì nên bỏ chứ nếu như là một cái người và cái gì mình cũng theo cái gì cũng theo thì cái người đấy ba phải giống như là một cái người đi trên nhiều con đường và sẽ không đi đến đích được ừ, phải đi trên một con đường có một con đường độc nhất ờ, đi đến sự thanh tịnh cho chúng sinh mà như là cái lúc mà mình đang đi tìm con đường cái đang đi lựa chọn ấy thì mình có thể à, đi tìm kiếm à, nhưng khi đã tìm ra được một con đường chân chánh phù hợp với mình rồi thì mình phải đi trên một con đường thì vẫn tốt hơn đi trên nhiều con đường thì uh, sẽ không có thời gian và không đủ sức để mà đi uh, theo nhiều tôn giáo một lúc uh, uh, theo trên cái hình thức theo trên cái phương tiện xã hội xã giao bình thường thì không sao nhưng mà để mình y chỉ vào đó để mình tu tập để mình làm một cái sự nghiệp và đi đến giải thoát cho mình thì không được mình phải theo một con đường và mình phải chọn ra một con đường à, phù hợp nhất cao thượng nhất à, chân chánh nhất có ý nghĩa nhất và mình phải, phải dốc toàn tâm toàn trí toàn cái sức lực thời gian Ờ, cái cuộc đời của mình đi trên con đường đấy cho nó rốt ráo chứ mình không thể đi trên nhiều con đường được Dạ, con Bạch Sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hình là Thiện Khoa. Dạ, con Bạch Sư, con xin sư từ bi chỉ dạy cho con trường hợp như sau ạ. Một cư sĩ hành thiền định đã qua bốn tầng thiền, hành xong 10 kasina, Đến bài hành thiền tâm từ, trong khi tác ý tâm thiền, tác ý thiền tâm từ đến các đối tượng thiền, vị ấy thấy được nhiều điều vị ấy chưa từng thấy, vị ấy thích thú và tự hào về điều đã thấy trong thời thiền. Con xin ví dụ, thấy chúng sinh hình thù khổng lồ khác lạ, thấy lồng khổng lồ, thấy một số cõi thiên rất đẹp, thấy cõi địa ngục khổ đau khủng khiếp, đặc biệt khi hành thiền tâm từ, Đến bài giải tâm từ đến thánh nhân vị ấy tác ý, giải tâm từ đến thánh nhân chỉ thấy một số vị tỳ kheo hiện ra rõ ràng. Một trong các vị tỳ kheo ấy thấy con biết rõ vị ấy vẫn cầm và tiêu tiền. Hơn nữa con có đọc trong bài kinh có đoạn khi có định sẽ thấy sự thật như nó thực sự là con không thể giải thích được hiện tượng trên, con mong sư tử vi chỉ dạy cho con ạ. À. Con xin thành kính tri ân sư. Cái ờ, mà bị đó diễn tả về cái thấy của mình như vậy thì nó mang cái tính tưởng tượng, ảo tưởng nhiều hơn là cái sự thật. Thì nếu mà một cái vị đấy mới hành đến ờ, tứ thiền bát định, hành thiền đại tâm tử, vị đấy uh, sẽ chưa đủ cái, cái, cái trí để biết được người nào là thánh nhân, người nào là phàm nhân à, như là vị đó còn là phàm nhân vị đó không thể biết được đây là thánh nhân thì cái pháp đại à, tâm từ nó chỉ là một cái pháp tương đối thôi khi mà vị đó nhắm mắt lại vị đó tưởng nhớ đến những cái người uh, mà mình đã quen biết hoặc những người mình chưa từng quen biết thì uh, trong cái cái tâm định mình có thể ghi nhận được cái hình ảnh đó ví dụ như các hình ảnh chư thiên hay các cõi địa ngục thì uh, cũng do mình hướng cái tâm đến để mình uh, và giữ được cái tâm trên cái đối tượng đó liên tục chứ nó cũng chưa phải là thiên nhãn để có thể thấy được những cái sự hoạt động thấy được những cái chúng sinh ở các cái cõi sống đó một cách là chi tiết cụ thể thì ở ờ, trong cái phát triển tâm từ chưa phải là thiên nhãn cho nên là những cái sự thấy ờ, mà à, nó còn có những cái cảm xúc còn có những cái suy nghĩ còn có những cái tư tưởng ờ, như vậy thì có thể là vị đó đang hành thiền và nó có cái sự ảo tưởng chứ cả các cái tầng thiền cái sự chứng thiền đó cũng chưa chắc đã đúng thì uh, cái thời uh, những cái giai đoạn gần đây có rất là nhiều những cái vị thầy dạy những cái pháp thiền cũng nói là những cái pháp thiền tứ thiền bát định đó cái pháp thiền chỉ quán đó nhưng mà uh, hầu như các cái thiền sinh đó khi trình bày ra thì cứ thấy toàn là bị rơi vào ảo tưởng không có đúng bị à, rơi vào cái sự tưởng tượng chứ không phải cái sự chứng thật có thể cái vị nói này cũng rơi vào trường hợp đấy cũng là cái sự ảo tưởng như vậy có thể có khả năng là như vậy Dạ, con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Thu Ngân Đắk Lắc ạ. Dạ, con Bạch Sư kính mong sư tự chỉ dạy cho con về trường hợp sau ạ. Có một vị cư sĩ hành thiền định rất tốt, Vị ấy hành xong bốn tầng thiền, xong mười ca si ná, xong bốn tầng thiền bảo hộ, xong phần phân biệt về tứ đại, hành lên tầng tuệ thứ nhất. Theo con quan sát vị ấy trước khi tu thiền, vị ấy là một người hiền lành, nhẹ nhàng. Từ khi vị ấy hành thiền, thời gian đầu vị ấy vẫn rất nhẹ nhàng, định tĩnh, nhưng theo thời gian ngày, càng ngày con càng nhận thấy tâm sân rõ rệt, ngã mạt rõ rệt. Khi gặp chướng ngại pháp dù nhỏ hay lớn, vị ấy sẵn sàng bắn chửi, nói lời đầy sân hận kể cả với người lớn tuổi hơn vị ấy nhiều, vị ấy với tâm ngã mạn, tâm rất nóng vội, thiếu sự suy xét, làm việc nông cạn, không có sự định tĩnh, an tịnh của một người tu thiền định, người xung quanh không muốn thân cận vị ấy, vì hành thiền tốt có kết quả, lại hay kể về việc hành pháp của mình nên những người mới biết Phật Pháp họ nhìn vào vị ấy, họ trở nên lo dự, những người đã có lòng tin nơi giáo Pháp có nảy sinh sự hoài nghi, Kính mong sư tử vi chỉ lệ cho con, con nên hiểu như thế nào về sự tu tập như vậy ạ. À? Con xin cảnh kính tri ân sư ạ. Nếu mà một cái người mà tu tập thật có cái kết quả thật ấy, thì thì sẽ khiến cho những người xung quanh có thể nhìn thấy vì đó và cảm thấy nó có cái sự kính mến. Ờ, mặc dù à, là nó nó không mặc dù vị đó không cố tình à, à, làm một cái việc gì để lấy lòng người nhưng mà những người tu xung quanh những người cùng đang cái chí hướng tu tập thì ờ, gần vị đấy và cảm thấy nó rất là an tâm và cảm thấy nó kính mến còn nếu như mà những cái người tu tập xung quanh mà người ta lại cảm thấy có cái sự rợn người có cái sự ghê sợ hay là vị đó cũng cảm thấy có cái sự ghê rợn đối với những người tu cùng đang tu tập với mình xung quanh thì là do vị đấy đã mắc vào một cái pháp giống như là tăng thượng mạng là vị đó chưa chứng mà vị đó tưởng mình chứng và vị đó đang đang thực hành một cái pháp nó nó ảo tưởng tức là vị đó cũng là một cái pháp rơi vào ảo tưởng và bây giờ nó có rất là nhiều những cái cái sự tu tập như vậy càng ngày thì cái vị đó sẽ càng bị à, thối đoạ nhiều hơn nên mà cái pháp đó là vị đó đang đang tu sai mà đang đang đi xuống mà cứ tưởng là mình đi lên à, đang đang thối đoạ mà để tưởng là mình tăng thượng thì có thì thì đúng hơn nữa đã dạ, con Bạch Tư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Thu Ngân Đắk Lắc ạ. Là dạ, con kính xin sư chỉ dạy cho con thêm một trường hợp nữa như sau ạ. Là dạ, tại một thiền viện con được biết thí chủ cúng dường xây cốc liêu để các vị xuất gia sử dụng. Nếu con về chùa, tuy các phòng dành cho cư sĩ vẫn còn nhiều, nhưng con được vị Kapila chỉ cho con tại một cốc của các vị tu nữ, con có nên ở hay không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ các cái cốc mà thí chủ mà đã uh, cúng dường đến có thể là cúng dường chung đến các cái vị uh, tỳ kheo thì một vị tỳ kheo uh, cái vẫn có thể nhường cái cốc đó cho một cái người khác ở vẫn được thì, uh, cái vị đó nếu như cái vị chủ cốc đó có cái tâm là sẽ sẵn sàng nhường cái cái cái cái cái thất của mình cho một cái hành giả bất kỳ nào đấy kiểu đó người tại gia hay xuất gia sử dụng thì vẫn được nhưng mà chỉ trừ khi có những cái trường hợp có những cái ờ, cái vị tỳ kheo đó vì thí chủ đã cúng dường đến cái vị tỳ kheo đó rồi thì tùy cái quyền sử dụng của vị tỳ kheo đó vị tỳ kheo đó vị đấy có một cái tư tưởng có cái suy nghĩ rằng là à, chỉ có những vị tỳ kheo khác mới được ở và tôi không có muốn cho những cái người cư sĩ ở thì à, lúc đấy người cư sĩ mới không được ở còn những cái người mà có quyền Ờ, làm chủ những cái cốc đấy người ta sắp xếp cho ai ở thì cái người đấy ở vẫn được không sao vì nó chỉ là chỗ ở thôi nó không có cái gì là quan trọng lắm là dạ, con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là hải hà đã dạ, con thưa sư chiếu kiến ngũ uẩn dai không độ nhất thiết khổ ách có ý nghĩa là gì ạ chiếu kiến ngũ uẩn dai không độ nhất thiết khổ ách chiếu kiến ở đây có nghĩa là quán chiếu à, năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức dai không ấy, cái, cái chữ không ở đây nó có nghĩa là thấy được cái sự rỗng không của nó cái sự rỗng không của nó có nghĩa là mình không có nó làm chủ được nó tức là mình phải thấy được cái sự khổ đau mình mới thấy được cái sự à, rỗng không nó bằng cái sự vô ngã mà mình phải thấy được cái sự vô thường ấy, thì mình mới thấy được sự khổ đau mình thấy được cái sự sinh diệt mới thấy được sự vô thường phải thấy được cái sự sinh nên mới thấy được sự diệt đi của năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức nên là cái nếu mà thực hành được như thế đương nhiên là mình phải thực hành cái pháp thiền tuệ phân biệt ra được sắc và nó là vô thường khổ vô ngã cái thọ tưởng hành thức là vô thường khổ vô ngã thì mình uh, diệt trừ được cái vô minh diệt trừ tham ái diệt trừ cái chấp thủ đối với cái năm uẩn đấy thì chấm dứt khổ đau thì chấm dứt cái sinh tử tức là vì đó sẽ chứng được niết bàn chấm dứt khổ đau thì đấy là cái cái cái pháp quán à, tu tập thì là như thế nhưng mà trong đó thì còn tùy theo những cái người người ta hiểu như đây là một cái câu ở trong kinh bát nhã bát nhã tâm kinh của kinh à, đại thừa phát triển thì hay có cái câu đó à, chiếu kiến ngu ẩn dai không độ nhất thiết của anh thì đúng là cái câu này rất là thâm sâu và nhưng mà mình chỉ hiểu nó trên lý thuyết chỉ hiểu trên khái niệm chỉ hiểu trên cái sự tưởng tượng đấy thôi thì à, không bao giờ thì không phải là chiếu kiến chỉ khi nào mình tuệ chi được vậy thì muốn tuệ chi được phải thực hành thiền cho nó đắc định Ờ, phải xác định phải phân tích ra được ờ, cái, cái sắc ờ, thọ tưởng hành thức ấy, danh sắc ấy. thấy được sự tập khởi sự đoạn diệt của nó để thấy sự vô thường thấy khổ thấy được cái vô ngã thấy được vô ngã mới thấy được cái tính rỗng không của nó à, nó không có thật ấy. thì lúc đấy mới là quán được nguồn hay không quán được như thế thì đúng là hết khổ ái thật Dạ, con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huy ạ. Dạ, con Bạch Tư Linh Tư cho con hỏi ma và người ngoài hành tinh khác trong vũ trụ thuộc cõi nào trong các cõi tới ạ? Con xin cảm ơn thưa Ma thì ở người đời người ta có nhìn thấy một cái người phi nhân, một cái chúng sinh vô hình nào đấy thì người ta gọi là ma. Có thể à, người ta nhìn thấy một cái à, chúng sinh là ngã quỷ chẳng hạn, gầy nhuộc, à, nhơ đói khát, đi lang thang. Thế mà người ta hiện hình ra, người ta cũng có thể gọi đấy là ma hoặc là thấy một vị phi nhân rồi cõi tứ thiên vương các vị chư thiên mà thuộc vào càn thắt bà hay là chư thiên ở uh, các cái tức là chư thiên thấp kém ở cái cõi nhé, uh, ở trên mặt đất này hiện hình nên có những chư thiên quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa chẳng hạn rất là xấu xí uh, uh, thì ờ, người ta mà nhìn thấy những hình tướng đấy thì người ta cũng có thể gọi như thế gọi chung như thế là dạ xoa tức là tùy theo cái vùng miền mà người ta gọi những cái từ đó thì đấy là các vị uh, có thể là ở các cái cõi vô hình chung chung bận uh, à, thì uh, thì tùy theo vùng miền người, người ta gọi tên khác nhau đó uh, còn các người ngoài hành tinh người ngoài hành tinh tức là uh, là một cái chúng sinh ở những cái cõi hành tinh khác thực ra thì ở trong một cái tiểu thiên thế giới đã có hàng ngàn thế giới rồi mà cái thế giới nào cũng có 31 cõi mà cõi nhân gian cõi thiên giới đều đều có hết tất cả những cái chúng sinh ờ, như thế trung thiên thế giới đại thiên thế giới tức là trong cái giải thiên hà này có hàng tỷ thế giới hàng triệu hàng hàng tỷ tỷ thế giới rất là nhiều thì thế giới nào cũng có con người à, cũng có những cái vị chư thiên ờ, cũng có các cái cõi sống khác nhau như thế à, thì à, thì đấy được gọi là người ngoài hành tinh à, người ngoài như những cái thế giới bên ngoài nhưng mà trong kinh đức phật nói là chỉ có các vị chư thiên mới có thể đi được từ thế giới này sang thế giới khác thôi chứ còn ở cái cõi người không có đi được à, cõi người này thì chỉ những vị có cái thần thông lớn à, thì à, mà chứ chỉ có những vị thần thông lớn thì có thể đi được từ cõi người này đến cõi người khác ví dụ cõi nam thiện bộ châu đông thắng thần châu tây nghiêu an châu bắc câu lâu châu hay đến các cái cõi chư thiên khác thôi còn đa số các vị chư thiên ở các cái cõi thế giới khác thì người ta có thể đi đến cái thế giới này được hay là từ cái thế giới này đi đến thế giới kia được thì là phải là các vị chư thiên thì người ta có thần lực lớn thần thông quảng lớn người ta mới đi được thế giới này sang thế giới khác còn những con người thì khó lắm bây giờ có thể người ta nghĩ rằng có những cái à, cái khoa học phát triển phát minh ra những cái những cái động cơ máy móc mà có thể đi được đến các cái hành tinh khác thì uh, những cái điều đấy nó cũng quá sức đối với loài người nhưng mà uh, các vị ở à, uh, đấy muốn đi thăm các hành tinh khác thì à, mình làm một cái việc phước gì đấy giữ năm giới bố thí cúng dường ấy mình nguyện sinh về cõi trời ấy đến khi chết mình sinh về cõi chư thiên ấy về cõi chư thiên thì mình đi được nhiều đi được 10 ngàn à, đại đi được 10 ngàn thế giới hay là nhiều hơn cũng được chứ còn ở cõi người thì đi sao nổi mệt mỏi mà không có thời gian à, để mà đi mình sinh thiên thì thoải mái mà đi Dạ, con Bạch sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ, từ hành là Puna. Dạ, con Bạch sư ạ, con thưa sư, con bị tham dục chi phối, con bị nghiện tham dục, con xin sư tử vi chỉ dạy con cách trị tham dục ạ. Con xin tri ân sư ạ. Tham dục giống như bài kinh hôm nay Đức Phật nói về tham dục ấy, phải thấy được sự nguy hiểm của tham dục đó. Ví dụ như là mình tham dục với cái gì, mình tham dục với sắc thì mình phải thấy được cái sự nguy hại với sắc, sắc nó tan hoại biến dị như vậy quán về tử thi niệm về xác chết đấy là mình thấy sự nguy hại của các dục nó sẽ bớt đi tham dục thì cái ờ, cái đấy là tốt nhất mỗi người có cái tham dục khác nhau người tham dục với sắc thân người tham dục với thức ăn mỗi người tham dục ờ, với tài sản địa vị quyền lực vân vân nó cứ tham cái gì nó đều gọi là tham dục cái tham nó mạnh lên nó gọi là tham dục à, thì mình tham cái gì mình trị bằng cái đấy mình thấy cái sự nguy hại nguy hiểm của nó mình nhàm chán nó rồi thực hành những cái pháp thiện chỉ thiện quán thì tốt nhất là đang có cái sự tham dục mạnh nhất thì đó là quán về tử thi mình phải thấy một cái xác chết nào đấy mình nhìn kỹ lưỡng xong đó ngồi nhắm mắt lại nhung ra mình cứ niệm xác chết xác chết xác chết ba tịnh xác chết ba tịnh ờ, cứ niệm như vậy nhiều giờ một tiếng hai tiếng ba tiếng nhiều ngày một thời gian dài cho cái tâm nó định tĩnh ở trên cái xác chết đấy nó thuần thục ờ, trên xác chết đấy thì nó sẽ chế ngự được cái tham dục đó ờ, nhưng mà để đoạn trừ được nó thì sao phải, phải thực hành thiền quán ờ, phải phát triển được thiền tuệ Ừ, thấy phân tích ra được năm uẩn quán được tự vô thường của vô ngã của nó thì mới đoạn trừ được vậy thì là phải dành nhiều thời gian mà hành thiền thì mình sẽ dần dần bớt nó đi là con bạch sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả sen trắng ạ là con kính bạch sư ạ ma vương có phải là ma ba tuần không ạ thì uh, ma vương ở đây là muốn nói lên các cái vị chư thiên ở cái cõi trời tha hóa tự tại là cái cõi trời cao nhất là cõi trời thứ sáu thì cái vị này có cái quyền lực lớn là muốn cho tất cả chúng sinh à, nằm dưới quyền cai quản của mình cho nên là cái vị đấy thường hay chống phá những người tu tập à, giải thoát à, thì đó là trong kinh đức phật hay nói đến thì đúng là như vậy dạ con bạch sư ạ à, có cái ý của hành giả chân trắng là hỏi thêm là ma vương ở cõi trời nào thư vừa trả lời cõi trời cõi sáu. trời tha hóa tự tại thiên ừ, là cái cõi cõi trời dục giới thứ sáu ấy, dạ. cõi trời dục giới cao nhất ấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Tấn á Dạ, con thưa sư, sách, tranh ảnh của một số vị sư mình thấy có nghi ngờ về chánh kiến hoặc kinh của các hệ phái khác, mình không muốn giữ nữa thì mình nên làm gì ạ? Nếu mình đăng lên mạng để tùy duyên tặng ai muốn lấy thì có tạo nghiệp bất thiện nhiều không ạ? Và với tượng Phật, tượng Bồ Tát của các hệ phái khác thì mình nên làm gì ạ? xin chiên tư nhiều ạ. Khi mà mình đã thấy một cái gì đó nó không có nợ, mình biết nó là không có nợ hay là mình biết nó là có hại rồi, thì mình cũng không nên lan truyền những cái bất nợ đó cho đời. À, mình hủy diệt ờ, thì cũng ờ, à, làm mất lòng người khác thì mình nên để vào một cái chỗ nào đấy, không đụng gì đến là được đóng thùng mình cứ để vào một góc đây thì nó sẽ hủy hoại theo thời gian là tốt nhất là dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lê Tâm ạ. là dạ, con thưa thầy, con có hai điều này mong thầy giải đáp giúp con ạ. Thứ nhất là cách hành trì niệm ân Đức Phật. Thứ hai là làm sao để quả báo của niệm ân Đức Phật trổ nhanh ạ. Cách hành trì niệm ân Đức Phật thì, thì à, mình à, cái ngồi nhắm mắt lại hình dung ra hình ảnh đức phật đó là tượng phật cũng được hay là bức tranh phật được trong là mình phải học và phải hiểu về ý nghĩa của chính ân đức phật Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng tránh biến si minh hạnh túc thiện thế thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. trong mình chú trên một cái ân nào mà mình hiểu nhất đấy. Ví dụ như ân đầu tiên là bậc ứng cúng là Arahang mình cứ niệm một cái câu Arahang Arahang Arahang nhưng mà phải suy tác ý đến ý nghĩa của câu Arahang đấy thì ngài đã đoạn trừ hết tham sân si nên ngài xứng đáng được cung kính cúng dường arahang arahang arahang niệm niệm liên tục như vậy thì arahang có năm nghĩa niệm cả năm nghĩa đấy à, cho nó tuần tục từng nghĩa một thì đấy được gọi là niệm ăn đức phật nhưng đừng có mong cầu cái quả báo của ăn đức phật đó phải chín sớm giống như là mình gieo trồng một cái hạt giống ấy thì nó phải có thời gian cái hạt nào nó càng ra uh, trái sớm thì đó là cái hạt uh, có chất lượng thấp còn những cái hạt nào mà chất lượng cao thì phải lâu năm những cái cây niu niên ấy nó cho ra những cái trái chất lượng tốt thì nó phải trải qua nhiều năm tháng cũng như vậy mình tạo phước thì nó phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp nhiều năm nhiều tháng thì mới ấy còn trong cái lúc mình niệm ân đức phật thì cái tâm mình đã được an ngay lúc đấy rồi hỉ nạc nó sinh hân hoan nó sinh à, cái tâm thanh tịnh nó sinh những ô nhiễm những phiền não những cái tâm bất thiện nó đoạn trừ đi đấy là cái quả thiết thực hiện tại ngay lúc mình niệm ân đức phật mình thấy nó hoan hỉ lên thì những sầu bi yêu não nó tan biến đi thì đấy là cái cái quả hiện tại nhá ờ, cứ niệm đến đâu mình sẽ thấy quả nó trổ ngay tức thì đến đấy ờ, như vang theo bóng như như vang theo tiếng như bóng theo hình ấy tức là trong lúc mình niệm lên là mình hoan hỉ thì đấy là quả báo hiện tại còn là ờ, tương lai mình hưởng những cái phước sau mình đừng có mong cầu điều đó dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả tới ân ạ là con kính bạch sư thời nay khi dùng thuốc tây thì cần phải ăn xong rồi mới uống thuốc nếu lịch uống thuốc là sáng và tối thì có được ăn bữa tối với mục đích để hỗ trợ chữa bệnh không ạ ừ, sẽ được dùng những cái thứ mà nó không phạm vào giới luật như là mình sẽ được uống nước mật ong nước đường nước ép trái cây uh, dầu mè bơ nọc những cái thứ mà Đức Phật cho phép thì mình sẽ không phạm vào giới luật đó cũng là thức ăn sau đó mình uống thuốc thì điều đó vẫn được còn nếu như mà ờ, mình ăn những cái thức ăn ờ, khác thì vẫn phạm giới chứ không phải không phạm giới Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả thăm Ma. Dạ, con bạch sư, người ta nói các sư nguyên thủy là cỗ sen nhỏ chỉ lo độ mình, không lo độ người, làm cho Phật giáo làm cho đạo Phật không hưng thịnh, còn Phật giáo phát triển thì lo hoàng pháp độ sinh nên đạo Phật hưng thịnh hơn thì có đúng không ạ? uh, cũ xe nhỏ tiểu thừa có thể nói là đại thừa uh, cái câu này là không phải là, là trong kinh ờ, Đức Phật nói đâu mà chỉ là khi mà phân phái ra thành hai hệ phái tiểu thừa à, ờ, thượng tọa bộ đại chúng bộ ấy hai hệ phái mâu thuẫn nhau rồi bắt đầu mới gọi nhau là đại thừa tiểu thừa thì các vị ở bên đại chúng bộ thì hướng đến mục tiêu là tu tích lũy các ba la mật để thành Phật tương lai còn các bên thượng tọa bộ này là tu để chứng ngộ niết bàn ngay trong hiện tại Ờ, thì à, nói rằng là à, bên à, tiểu thừa chỉ lo độ mình không lo độ người thì cũng không đúng các sư nguyên thủy mới là những người đi giảng pháp nhiều nhiều hơn các sư bên à, đại thừa các sư bên đại thừa đang hành bồ tát đạo à, nhưng à, có mấy cái ai nhưng mà cái sự hoàng pháp chưa chắc đã hơn bên các sư bên nguyên thủy thì sư chỉ lấy ví dụ như là bây giờ những cái nước nào mà có phật giáo nguyên thủy thì những cái nước đấy phật giáo vẫn hưng thịnh và phát triển ví dụ như là ở à, bên thái lan bên Miến Điện nào Campuchia hay là Sri Lanka tức là đó, thì những cái nước này Phật giáo Nguyên Thủy phát triển và uh, tất cả uh, cái xã hội của cái đất nước ấy người ta vẫn kính trọng Tam Bảo uh, ví dụ như các cái nước đấy vẫn được gọi là quốc giáo uh, Thái Lan Miến Điện nào Campuchia Sri Lanka đấy vẫn Phật giáo Nguyên Thủy Tuần, thuần là Nguyên Thủy nhưng Phật giáo là quốc giáo từ đến những vị đứng đầu đất nước cho đến tất cả những cái tầng lớp nhân dân người ta đều kính trọng Phật pháp tăng à, ngôi báo và giống như thời đức phật chưa có thay đổi mấy thì còn à, bên à, phật giáo phát triển thì à, tự xưng mình là cỗ xe lớn hoàng pháp độ sinh nhưng mà thực tế là bây giờ những cái nước nào mà ảnh hưởng phật giáo phát triển không, thì phật giáo vẫn không hưng thịnh không có cái nước nào hiện tại bây giờ là cái nước phật giáo à, đại thừa đó mà được à, xưng là quốc giáo ví dụ như là Nhật Bản, Trung Quốc, ờ, Việt Nam, Hàn Quốc là những cái quốc gia thời xưa ấy, cách mấy bảy tám trăm năm trước ấy thì vẫn hưng thịnh à, à, rất là hưng thịnh nhưng mà bây giờ thì thì rất là suy suy tàn tức là nếu như mà nhìn trên hình thức thì có thể là thấy có những ngôi chùa lớn à, nhưng mà người tu ít đi không đã giảm bớt đi rồi và những cái sự à, thực hành pháp học pháp hành pháp và hoàng pháp đều ít đi và bị ảnh hưởng bởi những cái tín ngưỡng dân gian nhiều hơn là cúng bái thờ tự uh, mê tín dị đoan thì nhiều hơn mà những cái uh, sự uh, tu tập theo chánh pháp theo chánh tín cái sự thanh tịnh về cái đời sống tu hành sự chứng ngộ giải thoát thì bắt đầu càng lúc càng suy tàn đi thì vậy thì cái câu nói nói rằng là ở các sư bên uh, nguyên thủy uh, chỉ no cho mình uh, không hoàng pháp độ sinh thì không đúng nên này là chắc là bị uh, nhìn nhận sai hoặc là các vị đấy chưa đi đến những cái nước Phật giáo nguyên thủy nếu mà đi đến những nước Phật giáo nguyên thủy hay là sống tìm hiểu ở đó một thời gian rồi mình sẽ có cái thay đổi hoàn toàn có cái nhìn nhận có cái thay đổi hoàn toàn à, không không phải như thế mà ở cứ ở nơi nào còn có người học pháp hành pháp à, hoàng pháp thì ở nơi đó Phật giáo hưng thịnh phát triển à, còn nếu mình làm ngược lại thì Phật giáo suy tàn Dạ, con Bạch Thư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin tri ân Sư ạ. Bạch Sư, con mới thực hành thiền định được một tháng, con là sinh viên nên ở trọ Con xin hỏi chủ xứ của con là phòng trọ luôn thì có được hành thiền không ạ? Phòng trọ, phòng con gọn gàng chứ không bừa bộn ạ. À, hành thiền ở đâu cũng được, không không không chú trọng ở gốc cây, ở trong nhà, ở trần ông rơm, chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng ngồi thiền được nhá, đừng quan trọng cái chỗ nào hết. Là dạ, con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuyết Nhi ạ. Con Bạch Sư, con không hiểu về ngũ uẩn kinh sư giải thích thêm cho con ạ ngũ uẩn đó là sắc thọ tưởng hành thức đó ngũ uẩn là, là năm cái đấy thì à, những cái gì nó thuộc về thân về vật chất nên được gọi là sắc uẩn những cái gì nó thuộc về cảm giác như vui buồn à, khổ nạn trên thân tâm là thọ uẩn những cái gì nó thuộc về mình cái tư duy mình tưởng tượng suy nghĩ là tưởng uẩn những cái gì mà mình à, mình muốn làm một cái việc gì đó mình trước khi làm việc gì đó mình khởi lên nghĩ ta làm cái này ta làm cái kia mình cố tình làm một cái việc gì đó đó là hành uẩn còn à, cái những cái ừ, sự nhận thức của mình ví dụ con mắt mình nó thấy sắc tai nghe âm thanh mũi ngửi hương nữa nếm vị thân xúc chạm đấy gọi là thức uẩn đấy nó gọi là năm uẩn là thế Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Giác Mẫn ạ. Dạ, con kính bạch sư, khi con nghe Pháp và thực hành, con thấy có những mối quan hệ đang đứt dần, những người tu, bạn tu thấy nhiều hơn, đó có phải do nhân duyên không ạ? Đúng rồi, đấy là do nhân duyên khi à, mình à, hướng về con đường tu mình có những cái bạn cùng tu à, à khi mình sống ở đời thì mình có những cái bạn đời dạ con thưa sư con xin học câu hỏi từ hành là giác mẫn ạ mong sư văn hỉ giải thích cho con về bản ngã trong tình huống khi mình bị người khác hiểu nhầm sân giận và không muốn nghe giải thích người phật tử tìm cách giải thích liệu có phải do bản ngã sai khiến không ạ hay cứ nên để pháp vận hành không giải thích gì hết cho đến khi người kia tự hiểu ra con tin chi ân sư ạ ờ, thì, thì ờ, ai cũng hay có cái sự chấp trước có cái tôi nó cao ấy và nhất là khi mà có cái sự mâu thuẫn với nhau rồi thì ai cũng sẽ cho mình là đúng hoặc là ai cũng có sự tự cao không muốn nhận lỗi về mình ấy. thì uh, có thể là do cái tôi cái kiêu ngạo ấy, thì mới gọi là cái bản ngã còn những cái sự uh, mâu thuẫn đấy thì uh, nếu như có cái cơ hội mình giải thích còn nếu mà không có cái cơ hội thì cứ để tùy duyên thì mọi chuyện nó sẽ nguôi đi dần dần không có gì đáng lo nặng dạ con bạch sư câu hỏi cuối cùng ạ cứ hỏi hết xem còn có những câu hỏi nào thì hỏi cho hết đúng không Dạ, con xin đọc câu hỏi ờ, từ hành giả thăm Ma Dạ, con bạch sư thế nào là vị ngọt, sự hiểm nguy, sự xuất ly đối với cuộc sống tại gia? Thế nào là vị ngọt, sự hiểm nguy, sự xuất ly đối với cuộc sống xuất gia? Thế nào là vị ngọt, sự hiểm nguy, sự xuất ly đối với các vị chư thiên và phạm thiên ạ? Vị ngọt đối với người tại gia, ví dụ người tại gia thì người ta hưởng thụ những cái dục lạc người tại gia, thì đó là vị ngọt, ví dụ như là lấy được vợ đẹp này, có con ngoan này, có nhiều tài sản có danh vọng, có chức quyền này. À, thì đấy là cái vị ngọt của người tại gia còn cái sự nguy hiểm ờ, của những cái thì nó cũng tiềm ẩn ngay trong cái vị ngọt đấy à, thì cái người vợ đó sẽ có cái thể là sẽ làm những cái việc ờ, hư hỏng này con cái nó có thể hư hỏng này à, danh vọng có thể bị mất đi này chức quyền bị mất đi lúc nào đó mình sẽ nâm vào tù tội này do mình ừ, ừ, đắm nhiễm vào tham dục nhiều quá mà à, một lúc nào đó mình sẽ phạm những lỗi nầm bị đi uh, tù đi tội hay là bị đánh đập này rơi vào những cái vòng chiến tranh hay bệnh hoạn bệnh tật đấy à, có thể là bị mất mát về tài sản bị mất mát về người thân bị mất mát về uh, những cái danh vọng hay là bị mất mát về sức khỏe thì đấy là cái nguy hiểm của cái, cái người tại gia đấy là còn cái sự suốt ni suốt ni đối với người tại gia thì đó là từ bỏ gia đình sống không gia đình à, à, hoặc là cái lúc đấy mình muốn suốt ni thì mình phải có cái trí tuệ lúc nào mình cũng thấy là mọi thứ trên cuộc đời nó là vô thường à, mình à, <coughs> có thì mình có hưởng những cái dục nào cái thì mình cũng coi nó là vui ít khổ nhiều nó cũng nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn hay là nó có mất mát đi thì mình cũng phải nghĩ rằng đó là cái tuyên theo cái quy luật vô thường không nên khổ đau với nó và hãy sống tự tại với cái sự được mất hơn thua khen chơi yêu ghét ở đời nó có thể được gọi là sự xuất ni còn nếu mà cái sự xuất ni cao thượng nhất mình có thể từ bỏ được cái đời sống đó từ bỏ được vợ con gia đình nhà cửa tài sản đó à, để đi tìm một cái con đường giác ngộ à, giải thoát đấy thì đấy mới là cái sự xuất ni cao hơn nữa đây là sự xuất ni của người tại gia còn những người xuất gia cũng có vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ni cũng có vị ngọt của những người xuất gia à, có thể là có những cái vị ngọt là bình thường ví dụ như là cái vị à, đó khi trở thành người xuất gia rồi vị đó sẽ được nhận cái sự cung kính của những hàng phật tử được nhận cái sự cúng dường à, về y đồ ăn phật thực tức là cúng dường các cái vật dụng à, đó cũng có thể là cái vị ngọt hoặc là cái vị ngọt đó là vị đó có cái đời sống nó an lạc nó tự do tự tại thế là cái đời sống cái vị ngọt của người, người xuất gia người xuất gia cũng có những sự nguy hiểm sự nguy hiểm của người xuất gia à, đó là nếu như mà cái vị đó không có chân tránh xuất ra ví dụ như là vị đó đắm nhiễm vào những cái danh vọng nội dưỡng cung kính cúng dường đó ví dụ cung kính thì vị đó tham đắm vào sự cung kính được nội dưỡng vị đó tham đắm vào nội dưỡng được cúng dường tham đắm sự cúng dường rồi vị đó sinh ra cái tâm say mê tham đắm phóng dật tức là được uh, tu mới cái ờ, mấy năm đầu ấy tu thì là, lúc đấy còn uh, trong sạch còn thanh tịnh lắm vì lúc đấy chưa sở hữu gì à, cái danh vọng nó còn ít cái lợi dưỡng nó còn ít nhưng mà vài năm sau bắt đầu được nhiều người cung kính danh vọng tăng lên à, lợi dưỡng tăng lên rồi bắt đầu sinh ra ngã mạn sinh ra ganh tị sinh ra tật đố sinh ra phiền não rồi sinh ra những cái tâm bất thiện rồi bắt đầu mưu cầu ờ, những cái tham vọng bắt đầu sinh ra rồi bắt đầu sinh ra những sự hư hỏng bắt đầu rất là nhiều bị uh, tuốt ra một thời gian sau người ta làm những cái việc rất là xấu xa người ta vẫn đánh cờ bạc rượu chè người ta vẫn có bổ bịch gái vũ vợ con bên ngoài người ta sở hữu rất là nhiều những cái đời sống nó cũng rất là xấu xa còn hơn cả người tại gia thì đấy là cái sự nguy hiểm của người xuất gia đó là cái nguy cơ mà người ta sẽ bị đọa xuống các cái cõi đọa xứ địa ngục và quỷ súc sinh ở tương lai đấy là cái sự nguy hiểm còn cái sự xuất ni của người xuất gia thì đó là cái vị đó cần phải sống độc cư sống viễn ni thực hành thiền chỉ quán để chứng đắc các tầng thiền thực hành các cái pháp thiền tuệ chứng các cái pháp thiền tuệ chứng các cái đạo quả đoạn trừ được phiền não và chứng ngộ niết bàn đấy mới là cái sự xuân ni của người xuất gia còn các vị chư thiên phạm thiên cũng thế các vị cũng có những cái vị ngọt vị ngọt đó là cái dục nạc ở các cái cõi chư thiên phạm thiên đó à, cũng có những cái dục nạc giống như dục nạc cõi người mà nó còn mê ly và nó còn hấp dẫn nó còn uh, ờ, nôi cuốn cao hơn cả cái dục nạc cõi người nhưng mà các vị đấy hưởng thụ cái dục đấy nhưng có cái tránh kiến biết rằng dục vui ít khổ nhiều não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn thì chế ngự cái dục lại một tí để thời gian tu tập ấy thì thì an vui còn nếu như các vị say mê tham đắm phóng dật với những cái dục lạc đó do dục làm duyên do dục làm à, nhân đó các vị ấy chết vẫn đọa vào địa ngục và vì tham dục quá mức nên là đấy là cái nguy hiểm mà ở những cái cõi dục giới hay là các cõi phạm thiên thế thì các vị ấy đắm ở các cái tầng thiền say sưa hưởng thụ các cái tầng thiền đó rồi các cái cõi sống nó quá lâu dài các vị sinh ra cái tà kiến cho rằng cái cõi của mình là thường là lạc là ngã là tịnh coi rằng cái cõi này là vô sinh bất tử thì ờ, không còn nhà bệnh chết nữa rồi các vị đấy sinh ra cái sự chủ quan tự mãn rồi phóng dật không có tinh tấn thực hành thiền sau này các vị bị đọa xuống cõi khổ đấy là cái sự nguy hiểm ở cõi đó còn sự suốt ni thì là các vị đấy cần phải đoạn trừ những cái tà kiến đoạn trừ những cái tham dục đó à, phải uh, phải học đạo phải hành đạo phải uh, tu tâm để đoạn trừ tham dục để chứng ngộ niết bàn thì đó là sự suốt ni của các cõi dạ con bạch sư hiện nay còn một số câu hỏi nữa con xin phép được tổng hợp để buổi sau ạ nhiều còn hai câu ạ Ui, hai câu hỏi câu cho xong dạ Dạ, con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con kính tri sư chỉ dạy cho con một trường hợp như sau ạ. Nếu một vị hà hành pháp, vị ấy mong muốn được hành xong thật nhanh, vị ấy hành pháp như chạy đua với thời gian. Con kính mong sư chỉ dạy cho con về tâm tham hành pháp như vậy là tâm thiện hay bất thiện, con xin thành kính chiên sư ạ. Một cái vị thực hành mà có cái tinh tấn, tức là vị đó sẽ nỗ lực thực hành, cố gắng thực hành, à, ờ, vị đó sẽ thực hành chỉ vì cái mục đích đó là làm sao để nhanh nhất để chứng ngộ niết bàn để chấm dứt khổ đau thì cái cái sự mong cầu đấy là chân tránh cái sự tinh tấn nỗ lực đó thì ờ, không phải là tham còn nếu như mà có những cái vị thực hành pháp nhưng mà vị đấy lại chỉ muốn là làm sao mình được mọi người khen là à cái người này hành giỏi hành nhanh để được có cái sự hơn thua với người khác tức là vì đó trong cái sự thực hành có cái sự ganh đua có cái sự tranh đua tức là luôn luôn đi hỏi là cái người kia hành đến đâu rồi và mình ừ, khoe hay rằng mình hành giỏi hơn hành nhanh hơn thì cái đấy là tâm bất thiện cái đấy là ngã mạn và tham ái gọi là tham đắm đối với cái pháp đấy thì cái tâm đấy nó sẽ làm cho cái vị đó hành giả dối hành hời hợt à, và có thể là vị đó chưa chứng ngộ vị đó cũng tưởng là mình đã chứng ngộ và cái sự thực hành đấy hay rơi vào cái ảo tưởng hay rơi vào cái hoang tưởng và đến lúc mà vị đấy cứ mong cho mình nhanh nhanh để hơn người thì một là vị đó sẽ hành cái pháp đó nó không đi đến đốt ráo hai nữa là vị đó sẽ bị nầm tưởng bởi một cái lúc nào đấy mà thôi và cái điều đó không tốt là dạ, con bạch sư con xin đọc câu hỏi từ hành giả tuệ đức ạ là dạ, con bạch sư thời gian trước con hành thiền thì không ngồi được lâu chỉ ngồi được gần 60 phút mỗi thời và sau khoảng 40 phút thì con cảm thấy có ánh sáng Lúc đầu còn mờ nhưng sau dần sáng lên rõ hơn ạ. À. Nhưng thời gian gần đây con ngồi được lâu hơn, hơn một tiếng mỗi thời và trong lúc con ngồi thì con thấy thân tâm an lạc ngay từ lúc bắt đầu ngồi đến khi con xả thiền. Nhưng con lại không thấy ánh sáng nữa ạ. Con xin sư cho con biết con đang gặp vấn đề gì ạ. Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà ừ, cái chuyện mà thấy ánh sáng có những người sẽ giữ được, có những người thì thấy rồi nó sẽ bị mất đi. Nó mất đi nữa, cái ánh sáng nó mất đi do rất là nhiều nguyên nhân có thể là do cái nguyên nhân đó là do mình quá hấp tấp tức là mình khi mình thấy ánh sáng mình thích thú quá mình chăm chú căng quá à, cho nên nó bị mất đi hoặc là do có những người thì quá do dự no nắng không biết ta làm sao để giữ được nó thì uh, do cái tâm do dự đấy nó mất đi hoặc là có những người do hoài nghi và không biết đây có phải là ánh sáng hay không để sinh ra cái tâm nó phân vân lưỡng lự thì nó cũng sẽ mất đi này hoặc là do những cái phiền não nó khởi lên uh, năm triển cái nó khởi lên hoặc là do những công việc nó bận rộn quá à, tức là nó do rất là nhiều nguyên nhân thì ờ, cái lúc mà nó mới xuất hiện đấy nó không hề quan trọng và đừng có chú trọng như thế bây giờ à, mình cứ tiếp tục quan sát hơi thở bình thường đừng nghĩ gì đến nó nữa cả ờ, đến lúc nào đó cái tâm mình nó an tịnh rồi nó thấy trở lại khi nào mình chuyên tu uh, mình à, hành thiền miên mật chưa thì lúc đấy mình hãng no phát triển và cái tự tướng ánh sáng đó còn bây giờ mới ngồi được một chút thôi thì đừng đừng quan tâm đừng bận tâm đến nó chỉ cần à, thấy hơi thở vào ra để cho thân tâm nó an lạc nó bớt phiền não đi là được rồi đừng nghĩ đến cái ánh sáng đến nữa thì tốt hơn